đúng không nhiều khi các bạn đi vô các bạn ở khách sạn có một sao rồi thì nhiều khi thái độ dịch vụ người ta hơi sắc một chút xíu người ta chặt chém có chút đỉnh là các bạn đi review nguyên cái nha trang người ta vậy đâu có được bạn đúng không không được vì à, cũng quê pattaya lắm hồi kỳ review pattaya đam nó dài câu nó cho một đống sao luôn em mấy bạn thái kìa không được pattaya mấy bạn xấu tụi nó xấu thôi chứ giờ pattaya mà đồ so với nha trang xin lỗi sorry no door no door không có cửa nha trang đẹp hơn nhiều À, xin chào các bạn đến với chương trình Di Nguyễn Vlog Hôm nay Di chuẩn bị tập nha các bạn Đáng lẽ là bây giờ đi tập rồi Không có quay đâu Tối có hẹn đó Nhưng mà tại vì ngày mai á Media nó hết việc nó làm mấy em Mà biết không trả lương mấy này nó không có rẻ đâu Nha Trả lương mấy thằng này là cỡ như bảy số Căng lắm Do đó Phải cố gắng quay video Biết gì không Tôi fan, tôi fan Đó, đó, đó Tôi fan mấy em Hỏi gì ơi Dạo này đâu lụm ra đầu dung ba đã vậy Cái nói Đã thì mày ối tiền của BBT đi Đúng không Anh mày chỗ quen biết lấy một cái 500 ngàn tháng Bao dung ba, bao yoga, bao súp Rồi bao bao toilet Bao bao bao máy lạnh Bao bãi gửi xe Bao Về cô giáo luôn Đó à. Biết sao Zumba thường thường nữ tập đúng không bạn bây giờ nam nó tập 60 phần trăm cái chút mới ghê nè hết lớp zumba tới lớp yoga yoga con trai tập cái đống có người đĩa cô giáo <coughs> đó là tình hình phòng gym và bây giờ trong chưa chuẩn bị tập cardio nha tại sao ngày tập hai buổi trưa mới tập tạ rồi tập tạ xong lấy kim đam tẩu quá trời bây giờ phải cardio đơn giản là giờ nhậu nhiều quá phải tập thể dục để cho nó fit người lại và khi mà cardio mà buổi trưa buổi sáng gì đó bà uống ao lít rồi đó thì khi tập bạn không uống lần hai nha bạn uống lần hai nó giật cho thấy bà luôn đó nên trong tập lúc này bạn chỉ nhẹ nhàng amino thôi amino hoàn chỉnh rồi tiếp tục hôm trước như là một cái video review một cái chặng đường về nha trang hôm nay sẽ review về thành phố nha trang nhưng mà nói trước cái quan điểm của chúng ta là chúng ta review thì đương nhiên nó có mặt tốt và nó có mặt hạn chế đúng không trên tinh thần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường phú cường du lịch Việt Nam ăn Thái Lan wow. nó vì tốn nhiều tiền nhiều cổ thật sự làm cho cho cho cho cho Việt Nam cố gắng ăn được Thái Lan đó tại vì đối với Dư đi nhiều á Dư cảm thấy Việt Nam mà rất là đẹp nhưng mà chỉ có cách cái cách mà chúng ta làm du lịch nó chưa được hay thôi nên chia sẻ cho các bạn thứ nhất vẻ đẹp của quê hương thứ nhất những cái thành tựu mà những địa phương đạt được để chúng ta có cái sự niềm tự hào cái niềm kiêu hãnh tất nhiên những chỗ đi qua có những chỗ được và không được chúng ta cần phải nhìn nhận cái hạn chế để chúng ta tiếp tục chúng ta phát triển chứ không phải tự nhiên nha trang rồi tối ngày đú với đà nẵng xong rồi đà nẵng đú rồi sài gòn sài gòn rồi xong đú hà nội rồi tú đú từ lưa hộp dưa các bạn cứ cứ tư duy địa phương các bạn là nhất không được vậy chỗ tre đó cái tư duy việt nam là nhất không được đúng không mình yêu nước Việt Nam mình yêu địa phương mình nhưng mà cái quan trọng nhất mình phải có kiến thức và có tầm nhìn để biết Việt Nam đang nằm ở đâu Việt Nam cần gì để là hổ là rồng wow. tất nhiên địa phương thì mỗi địa phương nó sẽ có một cái ưu điểm riêng đó nhưng mà cái địa phương đó nó phát triển nó không phát triển là do dân của địa phương đó vậy thì hôm nay chúng ta đi đến với thành phố Nha Trang du lịch giờ mình nói cái mình nói cái đây mới hay trước đi ha bây giờ nói về nha trang á thì uh, thật sự duy đi là lần thứ hai rồi duy đi cách đây 10 năm nhưng mà bây giờ uh, quay lại thì thấy nha trang nó đẹp hơn rất nhiều mà các bạn nha trang từ đó các bạn rất là tự tin nha mấy đồng chí nha trang nè nha trang của em là số 1 ok được wow. vậy thì thành phố nha trang là một thành phố nó nhỏ có thể là các bạn nha trang bạn ở đó bạn cảm thấy nó bự thì nó bự thôi chứ tại vì duy ở sài gòn và duy đi qua nhiều thành phố rồi thì thành phố nha trang nó nhỏ nó nhỏ như bao thành phố khác tại vì nha trang nó chỉ là một thành phố gọi là trực thuộc tỉnh khánh hòa nha nhưng mà nó là một thành phố du lịch nó phải là điểm son về du lịch thì cái cách tổ chức du lịch của nha trang nó tương đối nó tốt hơn so với những cái chỗ khác tất nhiên không so nha mấy bạn đà nẵng bình tĩnh mấy bạn đà nẵng hết sức bình tĩnh chỗ này nha sắp tới sẽ tới đà nẵng ở đây là chỉ là Nha Trang thôi Di, Di thích Nha Trang cái gì? Thứ nhất, bãi biển Bãi biển nằm trên đường Trần Phú Nhìn cũng ghê ghê chứ phải giỡn đâu nha Đó, bãi đẹp sạch Thành phố du lịch mà biển sạch là cái gì ok Các bạn nào có biển dơ đừng có bị biển Nhưng ghét nhất cái tật các bạn người bị biển Đúng không? Biển dơ thì bây giờ chúng ta phải làm cho sạch nếu mà chúng ta muốn phát triển du lịch biển Đằng này các bạn biển dơ, các bạn ngoại di nguyện biển tại biển ABC Ủa Di Nguyễn là du khách mà Đúng không? Duy Nguyễn nó phải nhà chức trách đâu các bạn đi ngụy biển ABC Chúc mừng Nha Trang có một bãi biển đẹp Đúng không? Nha Trang chứa một cái lượng khách du lịch khủng khiếp Cái lượng khách du lịch mà full phòng wow. Ghê chưa? Khách sạn 5 sao mà nó còn full phòng nữa chứ Vậy thì mấy cái 3 sao, 4 sao, 2 sao là chắc chắc ngon hết rồi Ở Nha Trang có một cái hệ thống khách sạn rất lớn mà Rất lớn Mình nói chữ rất lớn là nó một kép một kép trong phạm vi Việt Nam thôi nha Đó Khách sạn 5 sao cũng rất nhiều 4 sao, 3 sao duy thì duy ở khách sạn năm sao tập như vậy đó tại vì mình đi ở khách sạn năm sao mình mới trải nghiệm được dịch vụ cao cấp nhất mà cái cái dịch vụ nó cao cấp nhất á, thì nó phản ánh được rằng cái chỗ này nó du lịch nó đẳng cấp hay không đúng không nhiều khi các bạn đi vô các bạn ở khách sạn có một sao rồi à, thì nhiều khi thái độ dịch vụ người ta hơi sách một chút xíu người ta chặt chém cái chút đỉnh là các bạn đi review nguyên cái nha trang người ta vậy đâu có được bạn đúng không không được à nên duy à, ở nha trang 3 đêm nhưng mà hôm nay duy chỉ review là là thành phố nha trang thôi đảo để riêng winberland để riêng nha trang có một bờ biển đẹp một bãi cát đẹp sóng thì nó cũng hơi mạnh mạnh nó cũng không vừa không không hiền lắm nhưng mà cũng được người tắm biển rất đông du khách đa phần là du khách việt nam trung quốc hàn quốc nga khách trung quốc đông kinh mà đúng không điều này chúc mừng nha trang nữa chỗ nào trung quốc đông là chúc mừng rồi đúng không ủa tại sao trung quốc nó không tới miền tây ta đúng không các bạn cứ nói ừ cái này liên quan chính trị chút xíu bạn là nha trang bán cho tàu xin lỗi bạn nó hơi chính trị chút đúng không nhưng mà xin lỗi các bạn nghe duy nguyễn nói một câu này chỗ nào mà trung quốc nó du lịch đông là chỗ đó đẳng cấp chứ trung quốc đâu có khùng đâu bạn đúng không việt nam chiếm chỗ nào chả được nếu như theo lời các bạn nói đó, đằng này á du khách trung quốc đi theo tour để đến nha trang xài tiền cho người nha trang điều này nha trang mình cũng chết đó khách việt nam mình cũng đông tại vì duy đi vào ngày lễ rất đông nhưng mà cái ngày lễ như vậy đó mà khách lượng nó nườm nượp nườm nượp nó đông kinh khủng vậy đó mà nha trang không dơ thành phố du lịch phải là như vậy các bạn chứ mà dơ bét nhè thôi thua đúng không bạn dơ là không được tất nhiên mình không có sôi không lẽ mà dơ có một miếng rác là dơ đúng không vừa vừa phải phải thôi du khách thả chứ bộ ai thả chứ nha trang đâu có thả đâu đó nên xét về du lịch biển nha trang thành công chắc chắn đợt vừa rồi hốt cũng đậm nè không chia cho mình câu nào ai xong video này nhớ chia nha xong video này nhớ chia nha các bạn đó là nói về biển đúng không đương nhiên du lịch biển phải bãi biển và cái cách bố trí du lịch biển của nha trang nó hay à, duy á duy à, cũng quê pattaya lắm hồi kỳ review pattaya đam nó dài câu nó cho một đống sao luôn em công nhận mấy bạn thái chạy không được pattaya mấy bạn xấu của tôi nó xấu thôi chứ giờ trời ơi tự nhiên á Pattaya bạn hiểu không Pattaya mà đồ soi với Nha Trang Xin lỗi sorry no đo No đo không có cửa Nha Trang đẹp hơn nhiều Nha Trang đẹp hơn cả về biển Đẹp hơn cả về đảo Đẹp hơn cả về sang Đẹp hơn cả về hạ tầng Vẫn chịu à Nhưng mà thua vụ kia nha Cái vụ bên Thái Lan rồi nó dùng xét công khai thì đó không bàn rồi Nha Trang thì bí mật đi à, <laughs> Đường Trần Phú nằm ngay bãi biển đầu tiên là bạn thuê khách sạn năm sao bạn ở trên cái lầu cao cao cái đây nè cái tầm nhìn bạn nó view xuống một cái vùng biển rộng lớn của nhà Trang đúng không bạn bước xuống thang máy bạn đi ra khỏi cái sảnh băng qua đường một cái một đi dạo trên công viên dạo trên công viên rồi sau đó đi ra biển dạo tiếp làm ngoài đó kỳ chạy các bạn chuẩn vậy thôi chứ thí dụ như các bạn không có tiền đi resort đó là cái chọn lựa ok duy đang nói về du lịch giống như thường thường các bạn hay đi du lịch biển đó đó du lịch biển là du lịch công cộng bạn ở khách sạn xong ra bãi biển công cộng hoặc xin dịch vụ công cộng còn nếu bạn muốn ăn á, thì trên đường đường phố cả đóng ăn thoải mái đồ ăn thì bình thường thôi vẫn chạy qua à. đồ ăn y như sài gòn thôi thậm chí nó có những cái điểm nó chưa bằng nữa nên nha trang nó không mạnh về đồ ăn bình thường nha ở nha trang thì hệ thống khách sạn ok với nó rất nhiều lần rồi có rất nhiều thương hiệu khách sạn nổi tiếng duy ở khách sạn rất nổi tiếng nhưng mà duy không review khách sạn nha tại vì mình review khách sạn nhiều khi nó kỳ nó nói chung là mình chỉ thẳng cái tên ra thì nó không có không hay bạn hiểu không nhiều khi gặp đâu đâu nó như vụ azoma cái nó tội người ta đó đường nha trang thì nhiều á đường nó khu thành phố nhỏ xíu còn tưởng tượng đi cái bờ biển nằm vậy nè thành phố nằm kế bên biển hết vậy thôi còn mấy cái đảo điếc gì chỗ khác nha nó đường xá phía trong thì cũng bình thường thành phố thì cũng tương đối là nó sạch sẽ thì nó nó cũng không đến nổi gì nó cũng ok nó gì đi gì cũng ăn uống này vật giá nó cũng ngang ngang sài gòn dịch vụ thì cũng bình thường nó cũng cũng không có gì gọi là chặt chém cả đó duy thấy không chặt chém tại giá nó đâu cao mấy đâu trái dừa 35 ngàn chặt không du lịch trái dừa 35 ngàn phải rồi bà ơi trời ơi mấy ba tối ngày cứ nói quê tao uống trái dừa 5 ngàn cái tư duy đó thiệt chán ghê đi du lịch mà cứ sợ tốn mấy đồng bạc cắt wow đúng không mình đi là phải thoải mái tiền bạc là no problem nhưng mà cái quan trọng dịch vụ nó đổi lại cho mình phê là được nên cái giá phòng nói về giá tiền tại duy đi ngày lễ ngày lễ duy ở phòng 5 triệu mà sạn phòng 5 triệu thôi đó nhưng mà ngày thường như nghĩ chắc nó 3 triệu á cái đó chặt chém mà có bạn thiệt tình phải vậy thôi chứ làm sao nhiều khi á, bạn đi ngày lễ nó chém gấp đôi khách sạn việt nam bình thường nhưng mà bây giờ ở nha trang ở thành phố du lịch nha trang đó mình soi với tay pattaya chơi ha Pattaya nè đường dơ đường nhỏ đường dây điện cá nùi Nha Trang dây điện cũng cá nùi mà cá nùi nhỏ hơn à, ờ, không hiểu không cái này tôi cũng chả hiểu nữa tại sao mà thành phố Nha Trang thì nó có những vấn đề nó thật sự nó mà quy hoạch tổng thể của Nha Trang thì cũng có những điều nó chưa được di cảm thấy nó chưa được ổn lắm đó vì lấy ví dụ nha nói về đường đường Trần Phú là đường không to đường vừa thôi đường ngay biển đường đường vị trí đắc địa vị trí chiến lược đó nhưng mà ở đường Trần Phú á, nó hơi bị bắt nháo một chút xíu như vậy nó đường đi bộ nó không ra đường đi bộ mà đường đi xe nó không ra đường đi xe cái điểm này Trần Phú thua Pattaya ở Pattaya nó cũng giống vậy nhưng mà cái con đường ở bên Pattaya đó là cảnh sát người ta đứng liên tục người ta bảo vệ du khách băng qua lộ cái này là có nha còn ở Trần Phú mình tự băng thôi Trần Phú mình tự băng thậm chí nó còn trả thèm tới vạch đi bộ nó băng nó băng đâu giữa đường nó cái lượng người du lịch nó đi bộ qua lại qua lại rất đông nhưng mà không có một cái gì để bảo vệ người đi bộ cái điều này vô tình nhiều khi tạo sự mẫn cảm trong khách quốc tế đó các bạn đó giống như bà hổng gì đi ờ, gặp bà nga bà đang đi bà như bà đi bà cứ đi đi thôi bà không chú ý bà đi nhập đi bộ luôn gặp ông nội ờ, chạy xe xích lô kia nạt ba một cái bà muốn bể tim luôn nạt bà đi đi đi đi trời nạt bà kia bể tim nữa thôi á mình nghĩ là cho ông nội ông đi sai ông nạt sao nữa không đúng không cái đường dành cho người đi bộ nguyên tắc đường dành cho người bộ là xe cộ phải ưu tiên đúng không chứ không phải là cái chuyện mà em dành đường của người ta ông đặt tên đó ở nha trang nó còn những cái cái đó thì cũng nói chung là nó cắt đối với các bạn thì bình thường đúng không có thể đối với các bạn thì bình thường nhưng mà đối với duy á bao giờ cũng kỳ vọng hết đúng không nha trang là của mình mà đúng không quốc tịch việt nam mà nha trang là của mình ghét nào so nha trang với với thành phố khác lắm hiểu không nhưng mà mình thua cái đó mình có phục nó không không phục bạn ơi sao phục được bạn cái đó cái chuyện nó chuyện nhỏ chỉ cần lắp cái cục đèn giao thông ngay chỗ cái cái cái cái, bạch đi bộ khi mà du khách nó muốn qua đứng xếp hàng nó nhấn một cái cụp một cái đèn nó chuyển thành đỏ chặn bằng kia không cho đi rồi đèn xanh nó đi hết nguyên đám đó xong rồi cái xe chạy cách đó thì cũng được mà hơi chuối đó cách đó bên nhật nó làm nhiều bạn nhưng mà nhật tự động bên singapore nó nhấn thành phố nhật nó thật bạn nó đi còn ghê hơn của nha trang nhiều nha nhưng mà bên đó là dân rất ý thức dân rất ý thức nó thiệt có di, di đi nhật mà di cảm động cũng lẽ lợi hung tài xế cái bạn có hổm thở gì á mới đi uh, tới dạch đi bộ đây đúng không thằng thằng quỷ tài xế gì nó chạy xe gì không biết nữa nói chung là toyota cốc gì đó không biết nó đang chạy cái tới đây mở cái dạch đi bộ đây di đang đứng tên vỉa hè thằng đó nó nhìn nó cũng biết như, có cái cảm giác là ừ di sẽ qua đường nó thắng cái két của nó chờ luôn bạn nó mới trên trên thùng em vậy thôi chứ đâu muốn gì nữa nó thắng cái két của nó chờ luôn để mình đi qua đường xin lỗi việt nam mấy trường nào cũng được như vậy còn không á thì thành phố nha trang nên làm cầu vượt đi ta xong làm ta cái chỗ này đợi các bạn nha trang giải thích nha tại nhiều khi ngoài đó thì quy hoạch cảnh quan cao quá hay là chưa kinh phí làm gì đó dưỡng biết nhưng mà dương nghĩ ủa tại sao không làm cầu vượt đúng không tại sao không làm cầu vượt đi qua để vấn đề đi bộ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi à, thêm cái nữa nếu mà cái này cái nói gì nó cũng mang tính chất là gọi là nó nó nó nó nó nó, nó hơi khó hơi khó tính tức là ủa khách sạn năm sao không có chỗ để xây đúng không không tiện nói tên nha nhưng mà khách sạn năm sao có cái để xe ngoài đường á chắc tại là khách sạn nó đánh vô cái tầng lớp mà du khách du khách làm tay đi xe hơi phải xe hơi mà lái xe 50 chỗ á xong rồi tài xế ngủ đâu đó không biết nữa thả khách vô xong rồi đi đó, nên cái vấn đề khách sạn của Nha Trang thì nó đã sang mình phải thừa nhận nó sang nhưng mà nó thiếu một cái gì đó để nó chạm tới cái sự đẳng cấp đẳng cấp mà đẳng cấp như như Đà Nẵng á wow. mượn mượn Đà Nẵng á nha không phải là nói Đà Nẵng hơn hơn Nha Trang nha nhưng mà mượn Đà Nẵng à, mường đà nẵng nên nó nên nó thật cái du lịch của nha trang rất thành công biển nha trang thì ok cũng đẹp nhưng mà ở khách sạn nó còn thiếu một cái chút xíu gì đó để nó chạm tới một cái sự đẳng cấp cao đi năm sao bất nhẹ hết rồi chứ giờ có nào hơn năm sao đâu có cái amano ninh thuận thôi trăm triệu đêm ba nghe ớn không khách sạn trăm triệu đêm vô đó làm gì à, như nói với bạn nãy con đường trần phú á là đường huyết mạch trời ơi nó kẹt kinh khủng xe chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược nhưng mà nói tóm lại như vậy bà hỏi là Duy Nguyễn có yêu Nha Trang không? Quê hương mình yêu mà Có đi Nha Trang nữa không? Đi sống đi Nhưng mà giờ đi Nha Trang á, thì phải đi chắc đi máy bay các bạn 10 tiếng quá đuối nha Chắc đi máy bay làm sao Duy đi có đi gì đi máy bay Máy bay Cam Ranh Máy bay từ tên sân bay Tân Nhất đi ra Cam Ranh Từ Cam Ranh đi xe taxi vô thành phố Thành phố xong đi bộ đó. Nha Trang chơi được Tại vì đối với một người du khách như Duy á Đâu có gì đâu còn phải trải nghiệm đúng không? Mình đi chứ là mình đổi không khí, mình đổi gió Xong mình đặt cái resort ngoài đó mình ra đó mình phơi nắng thôi Đổi cảm giác biển mình muốn nghe tiếng sóng đại dương nó rì rào lỗ tai Đúng không? Đó, xong rồi kêu hải sản ra ngồi ăn trên bãi biển này nọ Cuộc sống nó vậy thôi được rồi Nên Nha Trang hỏi có ghé không? Chắc ghé nữa nha Nhưng mà hên xui à, tủ nhiều có gì ghé đâu sự luôn á nhưng mà ở nha trang á duy vẫn kỳ vọng á là có một cái gì đó nó đột biến hơn nó còn vẫn có gì đó nó hơi vội vội vàng vàng mà hơi hơi hơi hơi chập giật một chút xíu bây giờ mình nói tiếp tới những cái sự phát triển của nha trang mà duy có thể nhìn thấy tức là duy ngoài ra ngoài đó duy từng nói bạn câu gì cái thành phố nào đó mà cần cẩu nhiều đó đó là thành phố đẳng cấp tại vì nha trang nó có cần cẩu không có chứ nó xây khách sạn nhiều đúng không bạn nha trang khách sạn kinh khủng nghe đồn đâu đường Trần Phú mắc lắm đất của đó toàn là xây dự án không à nó có cái sân bay cũ nữa đang rào lại biết làm gì á đó nên sau này á, Nha Trang nó sẽ quyết tâm trở thành một thành phố du lịch biển vip nhất Việt Nam đúng không điển hình là festival biển toàn tại tổ chức ở Nha Trang không đó nên hôm nay là Duy chưa nói về biển Nha Trang tại vì biển nha trang cũng nhiều cái để nói lắm nhưng cho nó là thành phố nha trang thôi và cái cách làm du lịch của nha trang nó có thành công hay không thành công nó chuẩn hay không chuẩn đó nên duy nghĩ ở miền trung á có hai chỗ làm du lịch thật sự đẳng cấp chỉ có đà nẵng và nha trang thôi còn phan thiết á, thì đang trở mình đang phát triển thêm đó, vì có những cái yếu tố nó cản trở cái du lịch phan thiết làm cho phan thiết nó chưa thật sự là nó nó nổi tiếng như là nha trang hay là đà, đà nẵng Nha Trang là một cái vùng đất nó nhỏ thôi nhưng mà nó đủ để bạn chơi nó có nhiều cái để bạn chơi đó phải không nhưng mà du du lịch về biển Nha Trang là số 1 về cả quy mô về cả sự tổ chức và cả một cái hệ thống bảo kê cho du lịch nên cái nên khi mà phát triển một cái ngành du lịch đâu phải là bạn cứ bãi biển đẹp là bạn làm được đâu nó không bao giờ đừng có nghĩ như vậy bạn phát triển du lịch đó là cái thành phố của bạn nó có liệu nó có bảo kê được cho cái cái sự lịch hay không thành phố bạn có đủ mạnh nó cung ứng dịch vụ đúng không đâu phải là giờ người ta ra nha trang người ta sáng vô khách sạn tối ra biển chúng ta phải đi vòng vòng chơi này chơi nọ thì thành phố có gì để chơi nó có giống như hồ tràm hồ tràm thì bạn chỉ có một cái bạn vô đi sọt bạn ngủ xong bạn về thôi không đó là sự khác biệt hồ tràm cũng phát triển du lịch biển đó. nha trang cũng phát triển du lịch biển nhưng mà hồ tràm là cái mô hình nó khác đó nó không có một cái thành phố để nó bảo kê mà nó chỉ là cái xã thôi còn Nha Trang nó có thành phố Nha Trang nó cung ứng dịch vụ cung ứng này nọ kia cho các bạn có thể du lịch phượt hay là du lịch ừ, nghỉ dưỡng hay thám hiểm tìm hiểu gì đó nó nó nó rất là ok đó nên ở Việt Nam của chúng ta từ Bắc vào Nam thì thấy Nha Trang Vì đi thì thấy Nha Trang làm du lịch biển là ok nhất Ok nhất nha Tất nhiên theo cái cảm nhận của cá nhân Đúng không Duy đi Pattaya Nó không bằng Nha Trang của mình Nó không bằng được Nhưng mà Duy quê nhất á là bát da nó đông hơn nó nườm nượp nườm nượp luôn cái đó là do cái cách làm du lịch làm du lịch đó là từ cơ quan nhà nước từ công ty lữ hành cho tới nhà hàng khách sạn sân bay bến đổ tùm lum hết chứ không phải làm du lịch là chỉ đơn thuần ở địa phương vậy để ví dụ là ví dụ giờ muốn nha trang phát triển dễ ẹt gì ví dụ thôi mở mở đường bay thẳng từ cam ranh đó mở đi qua đâu hàn quốc đi qua nhật đi qua chỗ nào người việt đâu chỗ nào tụi nó chơi nhiều qua trung quốc đúng không giảm giá tụi nó bay bay qua đây dẫn vô đây cụp cụp cụp cụp bào đó cái đó là thái lan làm vậy á biển nha trang mình đẹp hơn và dài hơn biển pattaya nha nhà hàng mình khách sạn mình sang hơn pattaya pattaya chỉ có mấy cái khách sạn cũ kỹ ba sao ở chán muốn chết còn nha trang hả vừa có đảo vừa có biển đúng không vừa có khách sạn sang à, thành phố nó cũng mới nữa hiện đại hiện đại nhưng mà nó nhỏ nha nó trước rồi đó không, không tối ngày ông nội vô vô vô vô rồi so sánh với sài gòn không chết luôn á nghe không đừng có so sài gòn nữa tha cho sài gòn đi nha rồi nó dùng giờ quảng cáo cho nha trang nè mặt được cũng có mặt chưa được cũng có mà mặt chưa được thì chúng ta sẽ sửa được đúng không rồi à, bây giờ nó tóm lại các bạn ở trên toàn nước nước việt nam này hãy quảng cáo cho nha trang đi nó thật sự hãy quảng cáo cho nha trang nếu mà các bạn chưa một lần đến nha trang thì hãy đến nha trang đó, Duy Nguyễn kêu gọi các bạn đến Nha Trang đó đến Nha Trang trải nghiệm du lịch tại vì đi Nha Trang hết nhiêu tiền đi đại đi 5 triệu thôi đừng nói 5 triệu chơi ngày che mắt nha ba đi đi nghe đi đi ngày thường á đi với bồ đúng không đi bắt xe phương trang chạy thẳng ra nha trang đặt khách sạn đặt trên ờ, trên booking á còn sinh viên thì đừng đú năm sao đú 4 sao thôi phòng 3 triệu là bồn tắm hai đứa tắm chung luôn nha phòng 3 triệu ăn triệu rưỡi ăn triệu rưỡi được rồi đó tiền xe đi lại 500 5 triệu dằn túi thêm triệu nữa chắc cứu vậy là mình trải nghiệm được du lịch biển nha trang đó là đi từ túc á đi từ túc nha tại vì giờ nói chung mà đâu biết bản đâu đúng không nó xa quá thì đi xe hoặc đi máy bay thôi chứ giờ giờ chạy xe máy từ đây ra nha trang chạy sao nổi đó còn không thì đi gia đình đi gia đình hay hơn mướn resort hãy ráng học giỏi đi ừ cha mẹ cuối năm tổ chức tiền cho cho cho cho, cho mừng mừng mừng học giỏi đó tổ chức đi ra Nha Trang Như đã nói rồi biển Nha Trang nó làm du lịch là số 1 rồi Bạn ở Nha Trang muốn trải nghiệm hết chắc phải 4 ngày wow. 4 ngày di đi ở 3 ngày mà di chưa thấy chán Tại di không có thời gian Rồi kỳ đó di đi mười mấy ngày rồi, 10 ngày rồi Đi cũng khổ lắm mà Nhưng mà chơi nó vui không? Khi mình đi du lịch mình đừng có ham ở khách sạn nhiều quá Khách sạn để ngủ thôi Ra đường chơi bời cho nó vui vẻ còn thành phố Nha Trang thì nó cũng nhỏ nhỏ thành nhỏ như một chỗ thành phố Hồ Chí Minh thôi ăn uống thoải mái ăn gì cũng được hết ăn cơm tấm hủ tiếu bánh bánh chả cá hay là hay là bún hay là gì gì có hết hải sản cũng có nữa hải sản cũng cũng cũng có loại rẻ loại mắc đó tùy lựa thấy không tôi thấy thấy thấy màn hay lắm mấy bạn ở ngoài nha trang nha mấy gánh hàng rong nó bán tôm hùm chỉ có chỉ nha trang thôi đà nẵng chả thấy mấy gánh hàng rong bán tôm hùm mà thấy cũng rẻ nữa mà không biết thấy ghê dám ăn hay không rồi đó gì cũng gì không biết nghe chứ chưa ăn chứ thấy tấm hùm như đâu mà để súp lớp súp lớp súp lớp nhịn kinh trời đó nha trang là là hàng rong là bán tôm hùm mà nha trang nó hiện đại mà nó hiện đại thích gần chỗ nó có chỗ cái máy máy rút nước tự động đà nẵng chưa thấy nha thật sự cái đó rất là quan trọng khi bạn đi nhật á bạn sẽ thấy thằng nhật nó rất mạnh ở cái điểm này hầu như cái máy rút nước tự động nó nằm lên khênh luôn đâu không có đó nó nhiều gấp ba cái bốn lần atm á bỏ đồng xu vô 10 ngàn rút ra cho nước mà nghe đồn nghe nghe đồn cái máy này bỏ hai chục nó không thối bạn máy này bỏ hai chục rút hai chai không nó không thối còn máy nhật nó thối thôi cãi bà đó cái máy này lập trình thôi nhưng mà có đỡ không bạn có nhưng mà nó có một, có một cái hai cái rồi nghe chứ không có nhiều nghe nên, nên, nên, cái việc mà cái này cũng hay nè nhân rộng lên tại vì người ta thật sự bạn du khách nước ngoài qua đây á thì nhiều khi nó nói một là tiếng tiếng của nó hai là nhìn vô cái hiệu nó sống thôi đúng không bây giờ nó nhìn vô cái hiệu thấy cái máy rút thì nó biết ừ bỏ tiền vô lấy nước thì đâu sao đâu còn mình không có nước nó bỏ vô nó mua gặp bà kia nói tùm lum tùm la xui xui gặp mấy cái bà bán hàng chặt chém du khách đi mất mặt chết đi được á nên không cứ nói ừ thôi thằng này nước ngoài chém nó đi cứ vậy không à chém người ta quá người ta người ta người ta dị ứng lắm bạn cái hay á là bạn kêu gọi bạn thu hút người ta đến với nha trang thu hút người ta đến với địa phương của của mình chứ không phải là mình đuổi khách làm ăn đuổi khách là chết nha các bạn đó nên mình làm dịch vụ mình bào tiền người ta đó thì cái gì cũng phải vậy thôi người ta đến với mình là ok mà người ta đến càng đông càng ok đó chỉ có như vậy á, thì du lịch của Nha Trang nó riêng và du lịch của Việt Nam mới phát triển được đi đến Nha Trang chơi đi Nha Trang được Nha Trang được nha rồi sắp tới rồi uh, Quy Nhơn Quy Nhũng gì đó nó nói sao tất nhiên bạn mình Duy Nguyễn nói là Duy Nguyễn không có tự hào cái biển nó đẹp hơn biển nào đúng không cái quan điểm Duy Nguyễn nó là vậy đó bạn bạn đừng bao giờ tự hào chỗ bằng đẹp đúng không đừng có tự hào chỗ bằng đẹp mà bạn hỏi tại sao chỗ bằng đẹp mà chỗ bằng nhẫn nghèo đúng không à, tôi, tôi tôi cần tiền tôi cần đẹp ông ơi nên các bạn cứ cứ cái tư duy ừ anh ơi chỗ này đẹp nè chỗ này đẹp ủa chỗ mà đẹp nhiều khi mình nói nó giận bạn luôn mà bạn trời đất ơi làm du lịch không có nổi sân bay nữa sao thu hút bãi biển nào mà chả đẹp miễn nó sạch là đẹp rồi nhưng mà cái bãi biển đẹp đó liệu có kiếm được tiền được hay không nó du lịch là gì là một cái ngành công nghiệp không khói cái ngành công nghiệp nó rất ư là thơm và hiệu quả mà các nước thế giới nó đều phải làm đó bạn biết dân nhật không ngày xưa nó rất là chảnh dân nhật không có cửa mà tao phải cho mày qua đứng tao đâu con wow. đúng không nhưng mà giờ nó đói quá rồi từ năm 90 tới giờ nó sụm rồi đó kinh tế nó đi rồi nên bây giờ tôi thiệt bạn xin visa nhật á nó dễ như con kẹo vậy đó đúng không xin visa nhật nó nó nó nó đông tới cái độ mà tàu việt nam qua muốn mua hết nước nhật luôn mà nhật nó cũng quạo chứ mà thôi giờ chén cơm manh áo đúng không nó không rắn được tại vì cái ngành du lịch là ngành quá giàu rồi đúng không bạn biết là người việt nam mình bỏ tiền đi nước ngoài rất nhiều nếu mà du lịch việt nam làm dở có phải là mình dở không đúng không các bạn cái vấn đề nó bức xúc chứ thằng kia nó bỏ đi nước ngoài 200 triệu tức chết luôn hả nha trang nó không đi thì quảng cáo cho nó đi đi ba thí dụ giờ nha trang có chỗ nào chưa được mình im đi mình nói cái chỗ được được thôi dụ nó nhất là mấy bạn nha trang mấy bạn cần phải hiếu khách các bạn cần phải chiều khách để các bạn bào tiền khách bỏ tiền qua đi pattaya cái nồi chưa đi qua pattaya toàn cầm việt nam không à bữa hổm đó ở pattaya livestream mở nhạc đó nó hát nhạc việt nam luôn mới ghê chứ không nói dân gì đâu mà dân việt nam qua bên pattaya làm du lịch luôn thằng singapore cũng vậy đúng không nói thiệt với bạn phải singapore tại nó trong đông nam á nên nó miễn visa cho việt nam thôi chứ thằng singapore vô đâu phải dễ đâu nhưng mà nó vẫn phải làm du lịch tại du lịch là công nghiệp chiếm ra rất là nhiều tiền nó phải làm không Việt Nam mình thua du lịch trong Singapore nè thua Malai nè thua Thái Lan nè. không biết có thua Indonesia không chưa cập nhật số liệu chứ Nhật Bản ngày xưa kêu hãnh tới cỡ nào giờ phải làm du lịch đúng không chảnh trên Trung Quốc không được thằng Trung Quốc thằng đi du lịch khắp thế giới nó đi xâm chiếm bằng du lịch á xâm chiếm là mình nó giỡn chứ không phải đi chiếm thiệt nha bà tức là dân Trung Quốc bây giờ đi du lịch kinh khủng lắm nó bạn ra nha trang mà gặp nó gì lạ bạn ra hạ long mà gặp nó gì lạ đi theo đòn không à đúng không nhưng mà mình càng gặp nó mình phải ừ chủ đó mày mua quạt đi mua quạt mua thêm ly nước đi ly nước thêm trái kem đi ừ tao bán kem dừa ngon lắm nè thôi mua về tặng mẹ đi học tiếng trung luôn cái việc về việt nam mình đang thiếu á là mới làm lịch làm du lịch là bào tiền không có nhiều thằng thái lan nó bào hay hơn tôi lấy ví dụ việt nam khách nước ngoài qua việt nam lưu trú ngàn trăm đô nhưng mà thái lan có thể là ba trăm đó thấy không cũng là một ngày thôi mà bào tới 300 mình bào được có 100 nhưng mà nhiều khi mình ở Việt mình nước ngoài nó feedback là mình nó nói ở Việt Nam chặt chém có không có chứ không có đâu thấy vừa 35 là thấy cũng hơi chặt chặt rồi đó nhưng mà tại mình không quan tâm thôi nhưng mà nước ngoài nó quan tâm bạn nếu nó hỏi giá bờ ẩm gặp nhỏ kia người tây không biết người gì á vô hỏi hao much bà này có phán cho 35 ngàn lắc đầu đi luôn mà chắc nó nghĩ mình chém á chắc nó biết á chắc nó đi đâu quyện nào nó mua tới dược 15 ngàn hay gì á giờ nói 35 mình nó nói mình chém thật sự như vậy thì cũng nên ờ, ờ, mình được lời hơn chút đỉnh nhưng mà mình đổi lại là mình mình mình người ta nghĩ ngợi mình nó không được đẹp mình thua nước ngoài chỗ đó đó bạn thái lan nó hơn mình nhật bản nó cũng hơn mình luôn giá là giá không có chém ví dụ như bạn ở bên nhật bản vô đi nha chai nước suối là 100 viên 100 yên thì mày cứ 100 yên thôi cái loại khác là 120 chứ không bao giờ thấy ừ chứ chị không có thấy là chai nước suối này chỗ này bán trăm hai cho kia bảy trăm rưỡi không có mày năm sau mày, mày ngoài đường gì mày cũng vậy thôi à nó nó bán vậy đó còn việt nam mình nó hơi khác chút đỉnh nên vấn đề này thôi nói nói vậy thôi chứ sao mình à, thay đổi rồi, tin rất đáng mừng là lễ vừa rồi nhà trang thất thủ về được rồi đó làm được làm vậy người ta đến với mình đông nhưng mà liệu người ta có dám xài tiền cái đất mình hay không mới là vấn đề tiết lộ thêm một cái vấn đề ờ, của ngày mai em nói cho rất là may gặp mấy Hàn Quốc Hàn Quốc chưa chắc còn thợ chưa chắc đâu đúng không nhiều khi nói chung người này người kia khi mà người ta cảm thấy dịch vụ ok người ta bỏ đồng tiền rất là sung còn hàng Hàn Quốc mà không nó ra ngoài đảo nó ngồi nó đáng lẽ tới tuần trưa thì nó ăn cơm nó ngồi nó nói chuyện với nhau uống nước nó giỡn không à nó mua đồ ăn luôn Hàn Quốc làm gì nghèo đúng không chứ nó nổi đâu người ta làm khi sao á mà không nhận mấy ngon Hàn Quốc đẹp á thiệt bữa qua đảo đi rồi Di sẽ ngày mai ngày mai Di sẽ làm cái vlog về biển đảo nha thật sự nếu mà nói về du lịch biển không có tóc biển mà nói về sự hoành tráng trên biển cái đó là cái mà để nói cái đó là cái để phân tích còn ngày hôm nay thì chỉ nói sơ về nha trang về cái hạ tầng của nha trang nó có đáp ứng được cho một cái du lịch hay không đó. nha trang có sân bay ok đường ra Nha Trang tương đối ok tương đối ok nha nhưng mà đường từ Sài Gòn ra Nha Trang hơi đuối nha đó đường Nha Trang thì cũng như Sài Gòn mà 5 giờ chiều nó cũng kẹt vậy đó đường nó nhỏ tới mùa mưa mới ngập không hiểu biết tại đi mùa đó chưa mưa đó. bãi biển thì đẹp có công viên này nọ có sân khấu ngoài trời có sân khấu ngoài trời vui lắm bạn nhưng mà sân khấu đó làm kẹt xe nha cái sân khấu ngoài trời làm kẹt xe làm nằm trên đường trần phú á khúc ngay khách sạn luôn như ở hai khách sạn một cái khách sạn trung tâm view rất đẹp cái khách sạn kia xích kia cũng rất đẹp trời được ta lựa mãi mới được bởi vậy đi đi đi du lịch đó quan trọng mình lựa được khách sạn lựa chứ không mình mình mình mình không lựa trước á thì mình mất phòng tại vì mấy ngày lễ nó khó nói lắm nhớ nha tiếp tục ra những video về nha trang về wimbledon đó thì các bạn hãy trải nghiệm Nha Trang cạnh tranh KS du lịch biển với các nước thế giới Việt Nam mình có một Nha Trang thì cùng nhau chung sức phấn đấu giúp đỡ để cho Nha Trang có thể cạnh tranh với những thành phố biển khác trong khu vực để thu hút du khách thu hút du khách mình có thu hút du lịch không mà cho từng người chúng ta đó vì một Việt Nam cường thịnh vì một Nha Trang phát triển và thịnh vượng chúng ta hãy chung sức chung lòng nói chung là nhỏ xỏ bên kia kêu tới Nha Trang đi tới Nha Trang đi tới Nha Trang đi mỗi người chúng ta phải là một đại sứ du lịch nha nhưng mà mình ờ, mình đại sứ du lịch mình khổ lắm á cái chỗ nào ngon hãy giới thiệu nha ba còn cái chỗ nào mà nó vừa vừa hên xui thôi, thôi từ từ đi tại vì mình giới thiệu người ta lỡ mà sai một cái là nó nó nó sợ rồi sao không dám rồi đó thôi bye bye nha đi tập nha ba